Ok hello, chào mừng tất cả anh em quay trở lại với kênh Tiếng số kèo cũng như là kênh uh, Tiếng bóng đá nha anh em. Thì uh, tiếp theo đây, Tiếng sẽ nhận định thêm cho anh em một cái trận đấu được diễn ra vào lúc 9 giờ, đó tức là 21 giờ tối ngày hôm nay nha anh em. Đó chính là cái trận đấu giữa cái thằng à, Chelsea với Brighton, trận đấu thuộc vòng đấu thứ 31 ngoại Anh nhé thì tiến không có thời gian nhiều để lên full hết tất cả trận đấu này cho anh em tham khảo cho nên tiến chỉ lựa chọn tại cái kênh tiến số kèo sẽ lên cho anh em ba cái video tại các trận ngoại ngành thôi đó ngoài ra thì tại cái kênh tiếng bóng đá tiến cũng sẽ lên thêm cho anh em vài cái trận tại các cái giải đấu như là Syria, Bundesliga cũng như La Liga đấy thì tiến chỉ chia ra nhận định ờ, một vài ba trận thôi còn anh em nào muốn muốn lấy full hết các mã kèo ấy thì cứ liên hệ với tiến để được vào cái nhóm nhé thì nhóm của tiến thì hoàn toàn miễn phí đó nhưng bắt buộc anh em muốn được vào nhóm thì phải anh em phải có một cái số vốn ít nhất cũng một hai củ trở lên và anh em phải có được một cái trang để có thể chơi cùng tiếng đúng không nếu như mà những anh em nào mà chưa có cái trang để chơi ấy mà phải chơi bên ngoài bên ngoài qua thầu qua cõi thì cứ liên hệ với tiến qua cái số zalo 0963 731 346 hoặc là có liên hệ có thể liên hệ với tiến qua bốn cái đường link khác ở dưới phần mô tả trong cái video ấy đây tiến sẽ cho anh em xem này uh, Facebook cá nhân, Telegram, Fanpage cùng với TikTok thì anh em cũng có thể liên hệ trực tiếp cho Tiến một trong bốn cái nền tảng này. Đấy, còn nếu như không biết thì cứ liên hệ trực tiếp qua cái số Zalo nhé. Uh, ờ, thì nếu như mà anh em không có một trang chơi chỉ cần anh em có được một cái số tài khoản ngân hàng có xài cái chuyển khoản online ấy, internet banking hoặc là anh em có xài ví momo thì cứ liên hệ ngay cho tiến tiến hướng dẫn anh em đăng ký một cái trang chơi mà nó uy tín ok nhất đó thì tiến cũng nhắc lại là chỉ những anh em nào mình thật sự muốn có một trang chơi muốn vào nhóm muốn cùng đồng hành với tiến thì cứ liên hệ với tiến nếu như có đủ điều kiện mà tiến vừa mới nói còn những ai mà sợ bị lừa này nọ mà hay hỏi mà mà mà nạp xong rồi có rút được hay không ấy thì à, xin lỗi mấy anh em đó là đừng có liên hệ làm gì cho mất thời gian cả hai bên nhé tiến chỉ hỗ trợ cho những anh em nào mà thật sự cần thôi đấy thì ok quay trở lại với cái video này tiến sẽ nói về cái trận đấu giữa cái thằng chelsea với bay brighton thì trước tiên anh em hãy cùng tiến đảo qua về cái tỷ lệ kèo của nhà cái đã đưa ra trong cái cuộc đối đầu này cũng như anh em hãy tham khảo cái trang mà tiến vừa mới kêu sẽ hướng dẫn cho anh em đăng ký chơi đây anh em thì hiện tại đây đây là cái trang mà tiến hướng dẫn cho anh em này đó tiến sẽ chỉ cho anh em chơi trên cái trang này có rất nhiều mã kèo hay như mã kèo thẻ mã kèo gốc này nè thấy không đó ngoài ra còn có các mã kèo như là mã kèo à, à, cuộc thắng áp đảo hay là cả hai đội ghi bàn một đội ghi bàn rồi không có bàn thắng rồi lẻ chẳng này rồi bàn thắng đầu bàn thắng cuối nói chung rất là nhiều mã kèo hay cho anh em chơi đấy thì để có một cái trang như này tiến sinh nói là một lần nữa ai thật sự cần có một trang chơi uy tín đó muốn vào nhóm của tiến muốn đồng hành với tiến kiếm cơm kiếm cơm gạo đặc biệt là những anh em mà thua tha sao bờ ấy đó và những anh em anh em nào mà có kinh nghiệm về bánh bóng nhưng vẫn chưa tìm được một trang chơi như thế này đó vẫn đang tìm một cái trang để uy tín thì cứ liên hệ ngay với tiến đi chỉ cần anh em có được một cái số tài khoản ngân hàng có xài cái chuyển khoản online có nghĩa là xài cái mà mày có thể chuyển tiền trực tiếp trên cái điện thoại của anh em ấy chuyển qua chuyển lại ấy hoặc là anh em có xài cái ví momo thì chỉ cần như thế thôi chỉ cần như thế thôi thì anh em cứ liên hệ cho tiến tiến sẽ giúp đỡ tất cả anh em cũng như à, hướng dẫn cho anh em cách đăng ký một cái trang để chơi ok chưa đó thì à, quay trở lại với cái mã kèo này anh em có thấy này hiện tại nhà cái nó đưa ra các mã kèo như là Chelsea mã kèo đồng với bay Bayern cũng như là là Chelsea chấp 0.25 và chấp 0.5 trước bay Bayern này ngoài ra cũng có mã kèo bay Bayern chấp ngược Chelsea với mức chấp là 2.42 đấy rất là nhiều mã kèo cho anh em chơi nhé À, và ở trong hiệp 1 ở trong hiệp 1 thì cũng có được cái mã kèo đồng giữa hai đội nha anh em bên cạnh đó cũng có mã kèo Chelsea chấp 0.25 trước bay Bayern đó và 2.5 2.25 2.75 cùng với hai hòa đó chính là các mã tài xỉu cả chặn trong cái cuộc đối đầu giữa Chelsea với Barton à, và ở trong hiệp 1 cũng có cái mã tài xỉu đó chính là một hòa cùng với 1.25 thì anh em có thể thấy là là những cái mã kèo mà tiếng vừa mới nói lên đó chỉ có trên trang mới có rồi đúng không anh em ở bên ngoài chắc chắn chỉ có duy nhất một mã kèo đồng thôi đó mã kèo đồng Chelsea với ba tành thôi nhưng mà chắc chắn là nó sẽ ăn thấp hơn rất là nhiều thí dụ như Chelsea trong mã kèo đồng đang bỏ một ăn 0.93 nhưng mà chắc chắn với anh em ấy à, ở bên ngoài quả thầu quả cò nó sẽ cho anh em ăn cái mức là cũng kèo đồng luôn nhưng mà chỉ là à, bỏ một ăn 0.7 0.8 thôi đấy chơi như vậy để chơi làm gì đúng không anh em chơi như vậy thì, chỉ lỗ lai like, mất phí mà còn bị tụi nó tụi nó lừa rồi anh em chơi như là chơi nuôi tụi nó vậy đó anh em thắng thì bị mất like anh em thua thì tụi nó lại được quá hoa hồng từ cái số thua của anh em chơi như vậy để làm gì đúng không đấy tốt nhất cứ cầm một cái trang chơi như tiếng chỉ cần có số tài khoản ngân hàng có xài cái internet banking hoặc là có một cái xài cái ví momo thì có thể đăng ký trang chơi như thế này tin tưởng muốn chơi thì cứ liên hệ còn sợ quá thôi đừng có liên hệ làm gì mất thời gian hai bên đừng có hỏi là có uy tín hay không đấy ok thì quay trở lại với mã kèo này đây là những gì mà mà tiến vừa mới nói mã kèo chấp cũng như mã kèo tài xỉu thì tiến sẽ cho anh em xem thêm mã kèo phạt góc ở trận đấu này đó thì hai đội này hiện tại nhà cái đánh giá là đồng đồng banh về mọi mặt luôn nha anh em cũng như về mã kèo góc cũng là kèo đồng luôn này đó chelsea à, mã kèo đồng góc bỏ một một ăn 0.8 và Brighton là bỏ một ăn 1.04 Đấy và ở trong hiệp 1 cũng vậy cũng là mã kèo đồng luôn Còn tài xỉu gốc ở trận đấu này đó chính là 4.5 mã tài xỉu ngay trong hiệp 1 Và 10 hòa đó chính là mã kèo tài xỉu gốc ngay cả trận nha nè Đấy thì à, trước khi mà đưa ra tỷ lệ kèo mà tiến chọn anh em hãy cùng tiến đảo qua về cái phong độ cũng như cái đội hình ra sân này đó về bảng xếp hạng và thành tích đối đầu của hai đội nhé thì trước tiên nhìn vào màn hình anh em sẽ thấy được đây là cái sơ đồ ra sân dự kiến của hai thằng này đội chủ nhà Chelsea sẽ ra sân với cái sơ đồ là 433 đối với cái bộ ba quen thuộc đó chính là cái thằng uh, Mudit này cùng với uh, Kai Havertz này đó và Pulisic và cái bộ ba hậu công cho bàn này đó chính là uh, Raleher này cùng với Fernandes này đó và Mason Mount còn về uh, đội khách Bayern thì ra sân với sơ đồ 4231 thì Bayern anh em cũng biết ấy nó thường áp dụng cái sơ đồ 4231 này rất là lâu ở cái mùa giải năm nay rồi đúng không từ đầu mùa giải đến giờ và nó đã thành công rất là nhiều với cái sơ đồ này đó một cái sơ đồ cực kỳ hay đá cực kỳ cháy của Bayern luôn thì cái uh, tiền đạo cấm cao nhất của Brighton đó chính là Evan Ferguson còn lại cái bộ ba mà hậu công cực hay cho cái thằng này đó chính là uh, ờ, Solimat này đó Solimat này rồi uh, Alistair này cùng với Mitoma đó thì anh em xem thêm về cái uh, uh, về cái uh, những cái cầu thủ chấn thương của hai đội nhé trước tiên về Chelsea Chelsea thì đã mất bốn cầu thủ chấn thương đó đã có bốn cầu thủ chấn thương trên cái băng ghế của mình à, nhưng nhưng có tin vui dành cho thầy trò của huấn luyện viên lâm bách đó chính là có ba cầu thủ có thể ra sân trong trận đấu này vì đã bình phục chấn thương đó chính là các cầu thủ như Koulibaly này đó hay là Bettinelli này đó hay chút Wimika này đó chỉ có trường hợp của cái thằng gia là vẫn đang chấn thương chưa bình phục mà thôi còn về đội khách thì thiếu vắng đến 5 cầu thủ đó thiếu vắng đến 5 cầu thủ trụ cột trong đội bóng đặc biệt là cái trường hợp của Lâm Tây là đã có thể ra sân trong cái cuộc đối đầu với Chelsea ngày hôm nay chắc chắn là sự quay trở lại của Lâm Tây là một cái cái cái sự bổ sung cực kỳ chất lượng cho cái uh, uh, hàng tiền vệ cũng như hàng công của Bay Tành đúng không anh em và chắc chắn là huấn luyện viên huấn luyện viên uh, uh, ZB sẽ không mạo hiểm mà tung Lâm Tây ngay từ đầu trận đâu đó mà chỉ sẽ đưa Lâm Tây vào trong hiệp 2 hoặc là giữa hiệp 1 thôi đấy thì anh em hãy cùng tiến đảo qua thêm về cái bảng xếp hạng của hai thằng này nhé đây anh em, hiện tại thì đội chủ nhà, đội chủ nhà Chelsea à, đang đứng ở vị trí thứ 11 với 39 điểm sau 30 vòng đấu. Đó 10 thắng 9 hòa và 11 thất bại, ghi được 29 bàn thắng để thủng lưới 31 bàn. Còn về đội khách Brighton thì có được 46 điểm sau 28 vòng đấu, có 13 thắng 7 hòa và 8 thất bại, ghi được 52 bàn thắng và để thủng lưới 36 bàn. Thì nhìn về cái thành tích phong độ anh em có thể thấy là cái thằng Brighton ở mùa giải năm nay thi đấu cực kỳ tốt, đó thậm chí là nó xếp trên Liverpool nè, nó xếp trên cả Chelsea luôn. Đấy, và hiện tại Ti Ti nó kém cái vị trí top 4 kém cái vị trí top 4 lần lượt là 10 điểm cách biệt cũng như kém vị trí top 5 là Tottenham với uh, uh, 7 điểm cách biệt nhưng anh em nên nhớ thằng bay Bayern nó chỉ thi mới thi đấu mới có 28 vòng thôi đó nó thi đấu ít hơn Tottenham đến hai vòng nếu như mà nó thắng đến hai vòng đó đó nó sẽ có được 6 điểm là 52 điểm đó và nó sẽ chỉ kém Tottenham với một điểm cách biệt cũng như kém MU ở vị trí top 4 với chừng uh, Ờ, bốn điểm cách biệt mà thôi một cái phong độ cực kỳ tốt của các cầu thủ bay tầm đó ở trong mùa giải năm nay và anh em hãy xem thêm uh, xem thêm cho tiếng về cái uh, uh, phong độ của hai đội gần đây nhé trước tiên thì anh em nhìn thấy này Chelsea đang có phong độ cực kỳ tệ luôn em cực, phải nói là rất là tệ ở mùa giải năm nay luôn đó nó chỉ có được tổng cộng là 3 thắng hai hòa và phải nhận đến 5 thất bại ở 10 vòng đấu gần nhất trên mọi đấu trường và cái thành tích tệ nhất của Chelsea đó chính là thời tích thành tích ở thời điểm hiện tại khi mà nó có 3 trận thua liên tiếp không ghi được bàn thắng nào đó và và hai trận hòa trước uh, à, Everton với tỷ số hai đều cũng như hòa 0-0 trước cái thằng Liverpool đó và năm trận liên tiếp không biến mùi chiến thắng luôn một phong độ ờ, khá là tệ dành cho Chelsea còn về đội khách bay Bayern đó về đội khách bay Bayern thì nó đã có được tổng cộng là 5 chiến thắng 5 chiến thắng 3 hòa và một thất bại ở 9 vòng đấu gần nhất trên mọi đấu trường riêng cái trận với MU thì vẫn đang bị hoãn nha anh em đó vẫn đang bị hoãn thì xét về phong độ của hai đội đó thì chắc chắn là bay Bayern nó đang nhỉnh hơn rất là nhiều từ bảng xếp hạng nè về cái số bàn thắng thua cũng như là về cái cái cái uh, phong độ đó về cái chất lượng của cầu thủ ở mùa giải năm nay chắc chắn là bài tành nó đang nhỉnh hơn chelsea dù cho chelsea có cái giá trị và đội hình rất là cao khi mà so sánh với bài tành đúng không anh em và anh em hãy xem thêm về cái phong độ sân nhà sân khách của hai đội nhé thì Chelsea trên sân nhà nó đã có được hai thắng hai hòa và hai thất bại ở 6 vòng đấu gần nhất còn về Brighton à, cũng không tệ khi mà có được hai thắng hai hòa và chỉ nhận một thất bại với tỷ số tối thiểu 1-2 trước Tottenham ở 5 vòng đấu trên 5 chiến làm khách gần nhất đấy thì xét về phong độ chắc chắn Bayern nó đang nhỉnh hơn cái thằng uh, Chelsea nó nhỉnh hơn một chút thôi nha anh em nhưng với Chelsea là một đội bóng lớn chắc chắn là cũng sẽ uh, uh, không có dễ mà mà mà xét về cái phong độ mà đánh giá yếu Chelsea được đúng không anh em Chelsea dù gì Chelsea vẫn là một cái đội bóng mạnh đó vẫn là một cái ông lớn tại ngoại Anh cho nên ở trận đấu này anh em hãy cân nhắc trước khi mà vào những cái mã kèo mà Tiến đã đưa ra nhé vì Tiến chỉ đưa ra những cái sự lựa chọn mà Tiến lựa cho anh em thôi đấy không có gì là chắc chắn ở các mã kèo này cả thì anh em hãy cùng tiến xem thêm về cái lịch sử đối đầu của hàng này nhé đây anh em có thấy này ở bốn trận đối đầu nhau gần nhất thì thằng bay tành này nó đã có được một cái chiến thắng, chiến thắng khá là đậm trước Chelsea ngay ở cái trận lượt đi ngoại hạng Anh mùa này với tỷ số là 4-1 ngay trên sân nhà của mình đó và ba trận đấu trước đó thì hai đội đã bất phân thắng bại với nhau với ba trận hòa liên tiếp đó hòa không không rồi hòa một điều à, rồi một điều hai trận này đấy xét về bây giờ nói chung là xét về mọi mặt Brighton vẫn đang nhỉnh hơn Chelsea đúng không anh em đó như tiếng đã nói nhiều lần cái đội hình của Chelsea thì nó có một cái đội hình ờ, chất lượng về về về nói về cái vấn đề tiền nông đó thì thì chắc chắn là nó sẽ nhỉnh hơn cái thằng Brighton đó về cái chất lượng cầu thủ toàn mua siêu sao nhiều hơn Brighton đúng không nhưng về cái lối chơi này cái lối chơi đá đẹp mắt cũng như là cái lối chơi nó hiệu quả các cầu thủ có ý với nhau hay không thì chắc chắn Brighton nó đều hơn Chelsea hơn rất là nhiều so với Chelsea ở mùa giải năm nay đấy thì đó cũng là một cái điểm tựa để cho Brighton có thể tiến xa hơn ở cái bảng xếp hạng bay cao hơn ở cái bảng xếp hạng ngoại Anh mùa này đó để giành một cái vé tham dự cúp châu Âu đúng không anh em thì anh em hãy xem thêm một ít thông số khác về cái lịch sử đối đầu của hai này này đây ở 5 trên 6 trận đối đầu nhau gần nhất cả hai đội đều có dưới năm thẻ đó anh em có thể đầu tư cho Tiến một cái mã xỉu thẻ trong cái trận cầu này đó và 6 trên 7 trận đối đầu nhau gần nhất cả hai đội đều ghi được cái bàn thắng vào lưới đối phương đó và 6 trên 8 trận đối đầu nhau thì cả hai đội đều có dưới 2.5 bàn thắng chứng tỏ điều gì chứng tỏ điều gì là ở đây ở trận đấu này chứng tỏ là cái việc mà mà về cái mức mà xỉu bàn thắng lẫn cái xỉu thẻ phạt rất là cao đó và cái mã mà cả hai đội cùng ghi bàn cũng có khả năng là sẽ xảy ra cái trận đấu này cực kỳ cao luôn nha anh em cho nên với những gì tiến đã phân tích cũng như những cái thông số rất là quan trọng này tiến sẽ đẩy cho anh em các mã kèo như sau đây anh em đầu tiên là anh em đẩy cho tiến mã kèo đó chính là cả hai đội ghi bàn đó cả đội ghi bàn là sao làm sao anh em chơi được kèo này có nghĩa anh em vào mã kèo anh em chơi trên cái trang mà tiếng hướng dẫn nhá đó xong anh em kéo xuống anh em bấm vào cái mã nè cả hai đội ghi bàn đúng không đây cả hai đội ghi bàn với mức bỏ một ăn 0.63 thôi anh em có thể vào ngay bây giờ nếu như anh em uh, uh, kết cái mã này tuy nó ngất nhưng mà vẫn thắng là được đúng không anh em đó tỷ thắng cao là được còn nếu như anh em muốn ăn cao hơn thì cứ để bóng lăn 10 15 phút đó để lăn 10 15 phút xong anh em vào thì lúc đó nó sẽ ok hơn đấy thì anh em thấy không cái việc chơi trên trang nó có lợi đó những cái mã kèo rất là hay đó rất là lạ luôn chỉ có trên trang mới có thôi anh em đấy nên tốt nhất anh em cần chơi trên cái trang giống như tiến thì cứ liên hệ ngay cho tiến nhá tiến xin quảng cáo thêm một lần nữa đó chủ yếu là muốn giới thiệu muốn có một cái sân chơi cho anh em thôi đó muốn có một cái sân chơi muốn cộng đồng chơi lành mạnh này không bị mắc like lỗ phí gì hết á rất là ok luôn đó thì để chơi trên được cái trang như thế này anh em phải có một cái số tài khoản ngân hàng có xài cái internet banking đó có thể chuyển trực tiếp trên số tài khoản của anh em trên cái điện thoại của anh em ấy hoặc là anh em có sử dụng ví momo cũng được cũng có thể chơi trên trang được và cái thứ hai muốn chơi là phải có vốn luôn anh em đó vốn anh em ít nhất cũng một hai củ hai ba củ gì trở lên năm mười củ 15 20 củ thì đó càng tốt càng nhiều thì càng dễ gỡ càng dễ chơi thôi đó thì anh em đáp ứng được đủ, đủ nhu cầu đó thì cứ liên hệ ngay cho tiến qua số zalo 0963 731 346 hoặc là bốn cái nền tảng trong cái phần mô tả tiến có để đường link ở dưới phía dưới video này đó trong cái phần mô tả anh em thì anh em cứ liên hệ đi tiến sẽ giúp đỡ cũng như đưa tất cả anh em vào nhóm và sẽ hướng dẫn cho anh em một cái trang chơi nó uy tín nhất đó cho anh em có thể tự do ra vào nhiều mã kèo mà anh em chơi ok chưa thì ok tiến sẽ chốt lại cho anh em các mã kèo như sau đầu tiên là mã kèo cả hai đội cùng ghi bàn và tiếp theo đó anh em có thể đầu tư cho tiến một cái mã kèo đó chính là mã kèo tài 2.25 ở trận đấu này ok cho anh em vì sao vì sao mà tiến lại chọn mã kèo tài 2.25 ở trận đấu này dù cho là trước đó cái tỷ lệ mà về xỉu rất là cao đúng không như tiến đã phân tích đấy tiến đã phân tích là ở trận đấu này đó 6 trên 8 trận đấu đầu nhau mới đây thì cả hai đội đều có mức là xỉu bàn thắng đó thì tại sao tiến lại không cho anh em vào xỉu 2.5 cái chặn mà lại cho anh em vào mã tài vì hiện tại anh em để ý này hai đội bóng này hai đội bóng này đang có một cái phong độ đang có phong độ cũng cũng uh, uh, khá là chênh lệch nhau đúng không Brighton thì về cái hàng công của nó đang thi đấu một nổ súng gần như là đều đặn ở các trận đấu luôn đó còn Chelsea Chelsea thì, thì, thì lại có một hàng thủ vô cùng tệ và cái hàng công của Chelsea thì uh, nó thi đấu ba hồi lắm em có lúc thắng lúc thua đó nhưng với một đội bóng lớn như Chelsea đó với một cái ông lớn như Chelsea khi mà được thi đấu trên sân nhà chắc chắn là cũng là một cái điểm tựa gì đó để cho Chelsea có thể bộc lộ cái khả năng của mình dù cho những cái trận đấu gần đây có thành tích không tốt đó nhưng khi đối đối đầu với đội bóng Titan chắc chắn là Chelsea muốn lấy lại được cái phong độ của mình cũng như phục thù đi cái trận thua 1-4 rất là đậm ở cái trận lượt đi đó và cái lý do thứ hai mà tiến chọn cái cái mã là là uh, mã tài trận đấu này là sao Titan nó có một thành công cực kỳ tốt anh em nếu như Chelsea mà nó không biết uh, tận dụng tốt những cơ hội trong trận đấu này thì chắc chắn nó sẽ tiếp tục nhận thêm một cái thất bại trước Bayern vì cái hàng công của Bayern thi đấu rất hay đó và tiến dự đoán trận đấu này sẽ về với tỷ số 2-1 dành cho Bayern hoặc là 2-1 dành cho Chelsea nên đó là lý do tiến sẽ chọn mã kèo tài cho anh em ok chưa đó thì tiến sẽ chốt cho anh em hai cái mã kèo duy nhất này thôi còn về mã kèo gốc mã kèo thẻ anh em kết mã nào anh em vào mã đó thì tiến cũng xin nhắc lại đây là những mã kèo mà tiến đưa ra cho anh em nhận định thôi trùng máu trùng ý hợp ý thì anh em vào còn không thì anh em có thể đánh ngược lại còn những mã kèo chuẩn hơn thì trước giờ bóng lăn khi mà nắm được cái đội hình chính thức biết được cái sơ đồ chơi của hai đội như thế nào đó biết được cái lối chơi cái chiến thuật ra sao lúc đó tiến sẽ sôi lại và đẩy những mã kèo nó kỹ hơn lên trên nhóm cho anh em chơi ok cho anh em à, thì tiến cũng sẽ kết thúc video này tại đây nhé anh em yêu quý tiến ấy thấy nhận định của tiến hay thì hãy để lại một cái like video này cũng như à, để lại một cái lượt bình luận về tỷ số cuối cùng của trận đấu giữa chelsea với ba brighton tiến sẽ lựa chọn những anh em nào mà bình luận sớm nhất chuẩn nhất dành tặng cho anh em đó là 500k tiền mặt nhé ok thì tiến cũng sẽ kết thúc cái video này tại đây anh em cũng đừng đừng quên là ấn luôn cái nút đăng ký theo dõi hai cái kênh này của Tiến nha. Đầu tiên đó chính là kênh Tiến số kèo, đó và tiếp theo là kênh Tiến bóng đá luôn nha anh em. Ok chúc anh em luôn thắng ở các mã kèo anh em đã đầu tư và chúc cho anh em và gia đình anh em luôn có thật nhiều sức khỏe trong cuộc sống nha.